cái này ờ, có gì ở nhà có cái chú gì đó ba của chị á nhờ bữa nào lấy lên rồi làm giùm ha chú ấy cũng nợ hồ á tại vì cái chú ấy ờ, cô chú anh chị cũng là cái người ờ, hôm bữa phước cũng thuê để làm cất nhà luôn dạ. ừ. giờ mình tháo cái bảng nó ra nha có cái thang sẵn luôn kìa đây đây đây liêm cầm máy đi liêm anh lên anh tháo cho đi vào nhé đây ờ, như thường lệ thì Phước sẽ gắn một cái bảng ờ, nhà tình thương và cái nhà này là của tất cả mạnh thường quân hỗ trợ ờ, cho hoàn cảnh gia đình đây cái nền ở trước nè đó nó so với mặt đường là nó cao hơn nè thấy không cô chú anh chị nó tới tính là tới hai bậc luôn đó ở dưới đây xong rồi mình lên đi lên cái dốc trên đây là có cái bậc nhà ở đây xong rồi lên trên đây mình lên tới tổng cộng là gần ba tấc máy bên đó thì là đồng hồ nước rồi giờ mình vô nhà nha <laughs> rồi em chào chị Xuyên không quên chị Tiền chứ à. bên đây là bàn thờ bàn thờ thì nói nha có gì mình ờ, thỉnh cái hình Phật rồi về mình ờ, cho nó ấm cúng còn bên đây là cái bàn thờ của anh Út phải không dạ, dạ, rồi cái này Phước hôm bữa có dặn gia đình dạ. đây ở trên trần thì đóng lau phong nha đó nhìn giống như cái dãy ăn nhà trọ thôi cô chú anh chị kèm theo ờ, đây là cái bếp đó này là sàn nước nha tại nhà cũng mới ờ, dọn vô cô chú anh chị vừa xong á nó còn hơi bề bộn nha đây là cái bếp nè đó mà đi đường điện luôn đường điện cũng đi rất là đẹp nha đây nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh mé bên này nó lót gạch luôn đó lắp gạch nhìn nhà sáng trưng ha rồi giờ mình đi lên gác nha đi lên gác đây cái này cái gác cái gác này thì có thể bẻ lên ờ, trên được luôn đó cái này mới dọn về nên còn hơi ờ, lu bu dạ đó có cửa sổ lùa để cho mé sau luôn nhìn ra mé sau đây cửa sổ lùa nhỏ nè để lấy ánh sáng đó này gà mé là sao nhà người ta trên này mình đóng lau phong hết bởi nó sẽ rất là mát nha à, cô con trai ngủ trên hả chị dạ, dưới. hả vậy là hai bé nữ lên trên dạ. thấy ở trên đảo quá hả dạ. mừng ha mà nhìn thấy nó gọn gàng nó rộng nó sạch sẽ hơn ha dạ còn uh, cái này như bẻ lên để xuống được phải không dạ được này ờ, này thang xếp được thang xếp được á dạ. đó mình xếp ra xếp lên đó mình thiết kế như vậy cho nó tiện cho nó rộng cái nhà đó thấy không xong mình móc lại dạ. đó móc lại không có ai ở trên đó thì mình đó vậy đó nhìn vô cái nhà thấy nó rộng rãi tại vì cái chiều ngang có được hai mét hai à nó nhỏ bởi vì mình phải làm gì dạ. à, liêm ginh à, cái đó vô đi liêm cái nhà này thì nó nó mắc là nó mắc tại do cái cái gác nè cái nền với lại mình phải ờ, cái cửa này nè dạ, dạ. cái cửa cửa đài loan mình làm cửa kéo mà làm cái cửa này là do theo ờ, yêu cầu của gia đình Vì <laughs> tiền chị thích cái cửa giống vậy cô thích này cái sách này cho con đi cô này ờ, một số nhu yếu phẩm nha rồi thì bữa nay em ghé lại để em à, bàn giao cái nhà cho gia đình mình dạ. với à, tổng kết cái số tiền mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị ngồi xuống đi chị ngồi đây nè chị ngồi bên đây đi ngồi bên đây đi nhìn như, ngồi méo bên đây nè chị đi từ từ tại chị cũng bị bệnh à, chị bị tai biến cô chú anh chị đây à, như hồi đợt đầu đợt rồi á dạ. à, các số tiền của các nhóm khác dạ à, thì à, đã tạo à, thẻ à, tiết kiệm cho chị dạ. là một tháng 4 triệu dạ. là 8 tháng với lại xe đạp thì cũng đã mua cho ba bé để đi học luôn ba chiếc xe đạp này ở đây là một chiếc còn hai chiếc nữa đi học hết trơn rồi à, kèm theo đó thì à, cái số tiền bên mạnh thường quân của bên em dạ. là như đợt trước em có nói gia đình mình là được à, 68 triệu thì à, em sẽ dùng nó làm kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình mình à, tuy nhiên cái quá trình mà cất á, nó Ờ, nó, nó vẫn dưới 68 triệu nhưng mà lúc đầu chị nhớ em vẫn có đưa chị 10 triệu để uh, trang trải không lo đám cho anh ấy dạ, dạ. thì uh, cũng may cho gia đình mình là có cô chú Hồng Cường ở bên uh, ở Vũng Tàu á dạ. hỗ trợ lại cái phần đám đó dạ. 10 triệu đó dạ. tạm ứng đó bởi vì cái đó em không tính thì nhà mình nó vẫn còn tức là lúc trước là 68 triệu thì uh, trừ 10 triệu tạm ứng đó ra thì còn 58 nhưng mà nhờ cô chú uh, ở bên ở ngoài Vũng Tàu á cô ấy hỗ trợ cái phần đó luôn dạ. bởi vì mình sẽ không bị trừ cái phần đó dạ. thì 68 triệu thì sau đó em sẽ chi bao nhiêu cho căn nhà này dạ. thì à, giờ em báo là gia đình mình còn dư bao nhiêu thì à, em sẽ gửi và em trao cho chị để tiền trang trải mua cái gì đó trong nhà nhưng mà nhớ là phải mua cho em à, cái hình nha thỉnh cho em cái hình Phật mẹ Quan Âm về đúng rồi để cho nhà nắm cúng thì đó mình Phật thì mình ở bên trên chỗ bông còn ảnh thì ảnh ở bên trong giờ à, quên có ảnh đây nè à, chú chứ à, nữa có nó hơi bị dột che đó đó chú làm ờ, chú che làm con luôn nha dạ chú này cũng là như là kêu là cậu à, thì à, đợt trước cũng cất nhà phụ cho cất nói phụ phụ nhưng mà con vẫn trả lương vẫn trả lương đầy đủ nói chung là thì tạo công an việc làm cho mình vừa cất cho con mình luôn mà vừa cũng có tiền hiện giờ à, 68 triệu em sẽ tính những phần chi gì nha dạ. tiền công thợ á là 20 triệu 630 ngàn yeah. Dạ. là tính hết phần tiền công thợ rồi tiền vật tư á, là 44 triệu à, ờ, 519 ngàn yeah. Dạ. là vật tư đây nó mắc là do là mình làm thêm cái ghét nè rồi cái nền với lại cái bộ cửa này nè còn chứ thật sự ra mấy cái kia thì mình ờ, cũng sửa chữa lại có tận dụng được mới bởi nó không đỡ thì chú là người trực tiếp chú làm chú biết mà <laughs> chú là người trực tiếp làm là bao nhiêu ngày làm như là cũng trên 10 ngày phải không tại bữa hổm ông phán trên thiện làm đúng 10 ngày hả Rồi, ờ, tuần trước thì 3 ngày tuần sau à, ờ, 7 ngày 6 ngày 6 ngày, 6 ngày 7 ờ, ngày rưỡi dạ 7 ngày rưỡi 7 ngày rưỡi bị chủ nhật mình làm có một buổi à 7 rưỡi với bà trước là 10 10 ngày rưỡi dạ, 10 ngày rưỡi là xong căn nhà rồi thì tổng cái số tiền đó là 65 triệu 149 ngàn thì em lấy 68 triệu em trừ cho 65 triệu 149 ngàn là còn 2 triệu 851 ngàn em làm tròn luôn là 3 triệu thì bữa nay em sẽ gửi em trao cho gia đình mình 3 triệu thì 3 triệu này thì mình để ờ, nhu yếu phẩm thì của bên ờ, bạn Ly á bạn gửi hỗ trợ à quên nữa chứ là em kèm theo cho gia đình mình ờ, mấy dĩa thuốc mấy dĩa thuốc của bên bên Úc mấy dĩa thuốc này như mình đau sốt nhức đầu gì mình uống thì nó giống như cái dạng Panadol của mình thôi dạ. nhưng mà cái này là của thằng thuốc bên Úc dạ. nó sẽ tốt hơn hiện là uống mình cũng muốn như uống hai viên như panadol gì đó này em gửi mình mấy vị thuốc với kèm theo ờ, chai dầu nước xanh yeah. Dạ. Dạ. cái này là bên nước ngoài tại chú ấy gửi về dạ. còn mấy nhiêu yếu phẩm kia thì của mình nhớ bằng ly gạo với lại mì rồi đó mấy đó thì cô ginh vô trong rồi thì giờ con gửi cho gia đình mình thêm 3 ờ, triệu nha nhớ thỉnh cái bức tượng đó về ở quên cái bức hình giùm em ha chủ yếu là mình thỉnh về mình có tâm mình ờ, mình đốt nhang hàng ngày thì cái nhà mình nó sẽ ấm cúng hơn với lại nhờ mẹ độ cho gia đình mình được giống như là bình an nói chung là mình có thờ có thiên đi có kiên có lành lúc trước giờ gia đình đâu có thờ phải không dạ. không có phải không chỉ có thờ ông bà mà dạ. thờ cha mà à, gì đó hả dạ, ra ra ngoài mé ngoài à... nếu một phút trên trên đó nữa để bắt kiến lên dạ thì à, mình cứ để tấm hình mình ra ngay chỗ chùa Phật học của mình đó dạ. mình à, thỉnh rồi mình à, nhờ người ta khai quan luôn rồi người ta qua quán giấy là mình đem về mình để lên thôi để liên hương là mình cứ giái hàng ngày dạ, thật sự cái đó à, thờ nó tốt chứ không phải là gì chứ đốt nhang hàng ngày nó ấm <laughs> dạ đúng rồi thấy con thấy con có thấy dạ rồi đây làm gửi gia đình mình 3 triệu nha dạ, dạ. dạ thì chị có gửi lời cảm ơn mạnh thường quân em này dạ, không có giúp em không có bỏ tiền gì trong đây nhiều chứ á nếu có có được mấy trăm ngàn cuối á làm tròn á dạ thôi kệ đi lỡ rồi đang dịch thì không sao đâu cho đeo đi tại nhà con cũng có em bé nhỏ con cũng hơi vâng, sợ vâng, vâng. dạ thì dạ, thôi vậy cũng được rồi phước cũng ờ, nói chung là thay lời dạ. của chị ờ, chị tiền đây là à, cảm ơn tất cả quân à, cô chú anh chị à, luôn luôn đồng hành theo dõi với lại đã giúp đỡ cho những ờ, hoàn cảnh khó khăn từ trước đến nay mà phước thường đi đến em xin kết thúc clip tại đây nha em dạ, cảm ơn cũng ơi tôi là mẹ của anh à vậy đó hả cảm ơn à, mạnh quân trước rồi cảm ơn mình quân sau nữa cũng nhờ à, cảm ơn chú phước à, giúp đỡ dạ rồi <laughs> dạ rồi tối là nhờ chị ngủ đây ngủ đây ha vừa ngủ vừa xem tivi ha dạ. hồi bữa hổm là em tính làm là làm cái cái cửa ờ, cửa một một, một cánh á một, cánh thôi ai nhà sao chỉ kêu mở ra về đi cho nó rộng nó sáng nhà mà không gì cũng được nhìn giống như cái nhà trọ sinh viên á <laughs> thấy có khi ghét còn nếu mà hai bé nữ ngủ trên nó sợ người ta nhìn lên á mình lấy tấm màn mình đóng hai cái đinh á mình đóng hai cái đinh hai bên đó mình kéo tấm màn ngang cái là xong rồi ờ, cho nó uh, ờ, riêng tư tí xíu tại vì nhiều dạ, khi dạ. hai bé giờ thì mới có ờ, chín mười tuổi phải không dạ. thì chừng nữa nó lớn tí xíu nữa thì nó có những cái khoảng riêng thì mình kéo màn lại sợ nhiều khi mở cửa vậy thay đồ đồ gì đó đúng rồi cái tấm cái tấm cái tấm màn cái tấm màn ờ, mình mua loại rẻ thôi có trăm mấy à trăm ngàn bạc à trăm ngàn bạc rồi kéo cộng dây chị ờ, lấy giải luôn hả <laughs> à, đúng rồi lỏng phen á rồi đúng rồi mình làm cái tấm đó mình kéo ngang cho nó riêng tư cho hai bé dạ. tài nữ ở trên nữa còn dạ. nam ngủ đâu dạ, ngủ với chị với này hả à, giờ vậy là cái gác bị dành này ha của bữa trước thì hai người nữ đội dưới dành này hả mừng quá trời ha mừng quá trời nói trời ơi chú chú qua đây con cảm ơn chú quá <laughs> lớn nè cũng cháu rồi qua chơi nó ai cắt nhà đẹp quá <laughs> thì là ờ, do cậu con cắt nữa nè à, ông ông ngoại ha ông ngoại rồi thôi vậy em chào gia đình mà luôn nha dạ, dạ. dạ. rồi để tiền đó mình ờ, trang trải coi mình mua cái gì nữa mình mua đồ đạc rồi đó dạ, rồi bye bye cô chú anh chị nha và hẹn gặp lại ở clip sau nha rồi em cảm ơn anh luôn nha